Hello, xin chào à, tất cả các bạn nha Chào mừng các bạn lại đến với channel của Đam mê câu cá mình nha các bạn Ngày hôm nay mình à, sẽ hướng dẫn à, cho các bạn cách làm mồi câu đặc trị cá rô phi nha các bạn Mồi này để chúng ta câu hồ dịch vụ là chính Và có thể câu được cá hồ tự nhiên à, Với mồi này mình đã lên cá thành công rất là nhiều lần rồi Mình à, ngày hôm nay mình à, theo như à, các bạn yêu cầu thì mình sẽ à, hướng dẫn chi tiết các bạn à, làm một câu cá rô phi hồ dịch vụ như thế nào và cũng có thể câu hồ được cá hồ tự nhiên nha các bạn rồi ok thành phần của chúng ta gồm có như sau đây là bịch à, rô phi à, rang nha các bạn các bạn chuẩn bị cho mình một bịch à, rô phi rang tùy theo các bạn muốn ít hay còn nhiều nha còn đây đây là bịch uh, à, rô phi tôm tôm uh, à, 5 cực này các bạn Đấy. đây là bịch uh, à, rô phi tôm thành phần thứ ba đó chính là cám bung đây cắm bông dễ dành riêng cho cá rô phi các bạn à, mồi này để thích hợp cho chúng ta câu đơn đài hoặc hoặc là câu lăng xê mồi này mồi này để câu đơn đài là ok nhất rất là nhạy nha các bạn kéo cá rô phi mệt nghỉ luôn thành phần cuối cùng đó chính là mồi câu A2 đây là cắm tanh nha các bạn cắm tanh A2 nè Đấy. chỉ có ngày hôm nay chỉ có bốn thành phần thôi để dành riêng cho các bạn những ai yêu thích câu môn câu đơn câu đài để câu được cá ruby nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ trộn à, mồi à, cho các bạn xem đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái à, cái thao như thế này đó rồi các bạn bỏ cắm tanh vô à, tùy theo là các bạn muốn à, câu ít hay là muốn câu nhiều nha các bạn các bạn muốn câu đơn câu đài hoặc là câu lăng xê câu lăng xê thì các bạn làm nhiều các bạn câu chùm nho sẽ ok còn câu đơn thì mình làm ít thôi nha các bạn đây bạn đổ cắm à, cắm tanh A2 ra ít cắm tanh A2 thôi nha các bạn không cần phải nhiều đâu nha nếu nhiều thì mồi chúng ta nó sẽ à, độ dính rất là cao nha các bạn ok cám này rất là tanh luôn đây là đây là cắm bung là cắm bung nè cái bịch của nó rất là đẹp nha các bạn các bạn cho cắm bung ra vừa phải thôi ok đó cái bông ra rất là tanh luôn các bạn mùa này chúng ta có thể câu được cá cá chê với lại cá cá chim đây đây là bịch à, rô phi à, cực nha các bạn rô tôm năm cực mình sẽ à, đổ ra đây Ờ, nó, nó màu đỏ nha các bạn đó đấy phần cũng ờ, từ từ giống như nhau thôi các bạn dài dài dài là ok thôi đó nè đấy để cho các bạn ờ, nhìn thấy được rõ được cái màu sắc của nó còn đây là bịch à, ruby à, bị gan nè các bạn đấy ruby rang đấy ok chưa bịch nó rất là đẹp luôn rồi đó các bạn cứ ờ, ước lượng thoải mái không sao hết tại vì có rufi mà nó sẽ không kén mồi đâu các bạn ok các bạn bị mình nước nè à, đầu tiên là các bạn dùng à, tay của mình nè các bạn quậy cho nó đều mồi lên trùng mồi chúng ta nó đều lên các bạn đó bạn dùng tay vậy nè các bạn quậy đều mồi mồi cho tao ta nó đều lên quậy thật là đều lên rồi ok các bạn cứ chế nước vô chế vừa nước vô đấy bạn cái chế vừa nước vô bạn dùng uh, à, 5 năm đầu ngón tay nè các bạn cứ đảo và đảo, đảo, đảo đều nè đảo đều mồi để cho mồi chúng ta nó nó đều nhau để các bạn câu đơn câu đài sẽ ok nha các bạn đó rồi chúng ta chế tiếp chúng ta các bạn cứ chế từ từ á là nhớ nên nhớ là các bạn trộn nước tại điểm câu nha còn cái này là mình hướng dẫn cho các bạn mình sẽ trộn nước tại nhà của mình nha các bạn đấy à, cái này để chúng ta làm mùi nhữ luôn nha mùi nhữ uh, ờ, xuống uh, điểm câu ok đấy ở xong rồi các bạn bóp nè bạn bóp cho nó nó nó, nó, nó, nó dẻo ra đây bằng câu đơn câu đài thì ok bóp cho nó dẻo ra dễ mồi con tay ra à, mồi mồi con ta nó lên lên mùi rất rất là đặc biệt luôn các bạn nó có màu màu màu sắc à, hồng hồng rất là đẹp hồng hồng à, đỏ đỏ rất là đẹp nha các bạn đúng là mùi vị của trư à, phi thích luôn rất là tanh luôn tanh thơm Đấy. vậy là các bạn câu đơn câu đài là ok luôn mồi người ta dẻo bở tan ngay trong nước rất ok luôn thích hợp cho các bạn câu câu đơn câu đài mình mình các bạn thấy có có đơn giản các bạn mình mình thấy đơn giản à, mồi này để chúng ta câu à, hồ dịch vụ nha các bạn với lại câu à, hồ tự nhiên đấy nè ừ, nên mùi rất ok luôn rất chi ok luôn các bạn đấy các bạn làm xong rồi á, các bạn cầm cục mồi này lên nè xong rồi các bạn hửi thử xem thử coi uh, trong cục mồi này chúng ta nó còn thiếu được mùi, mùi vị gì con có thiếu mùi à, mùi mùi vị của à, tôm hay không hoặc là hoặc là hoặc là hoặc là phi phi rang gan hay không đó hoặc là tấm tanh thử coi à, mấy cái vị mà mình trộn vào đó thử mình ngửi thử thử coi mình còn thiếu cái cái vị gì thì các bạn cho thêm vào nha các bạn đấy mọi con ta ta ve cục nhỏ như thế này nè ta ta hồi cho các bạn bạn vuốt luôn các bạn cứ ờ, lấy ờ, nè bằng ve nhẹ nhẹ gắn nhẹ nhàng vô trong cái ờ, cái lửa câu thôi là ok không cần các bạn phải gắn cho cho mạnh ra cứng đâu gắn mạnh cứng quá thì mồi chúng ta nó sẽ cứng ngắt à cái phin sẽ nó ăn nó sẽ khó dính nha các bạn đó các bạn cái cần bạn bằng bằng ve cục nhỏ tròn nhỏ như như, như thế này thôi nè đó bằng ve cục như thế này thôi đó các bạn thả xuống cắn nhẹ nhẹ vô câu bằng thả xuống muộn tay sẽ không rớt đâu cái ờ, cái độ dính cá của nó sẽ cao hơn nha các bạn đấy rồi ok một tay đã xong rồi à, các bạn trộn xong rồi thì các bạn à, đem bằng câu liền nha các bạn không cần phải ủ nha à, bây giờ mình sẽ à, à nói sơ lại à, thành phần của bài mồi này nha các bạn đấy à, đầu tiên là rô phi gan nè rô phi gan nha các bạn thứ hai là rô phi uh, à, tôm 5 cực đây là rô phi tôm đó thành phần thứ ba đó chính là cám bung cám bung nha các bạn cám bung này để làm gì à, là thích hợp để cho chúng ta câu đơn á. câu đơn với lại câu đài mồi mồi chúng ta sẽ nhanh rã nha các bạn cái độ chính cá nó sẽ cao hơn đấy các bạn không phải gì Đấy, nguyên liệu cuối cùng đó chính là mồi mồi câu A2 nha các bạn à, đây là đây là mồi câu A2 nè của mình nè mồi câu a 2 này còn gọi là cắm tanh đó các bạn đấy xong rồi nè đó thành phần của ta chỉ có bao nhiêu đó thôi rồi à, clip của mình à, đến đây là kết thúc rồi các bạn nếu thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và đừng quên à, chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng à, cùng xem nha các bạn à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau và mình cũng xin chúc uh, cho tất cả các bạn các anh em các anh em quần thủ chúng ta câu được thật nhiều cá từ bề mồi của mình các bạn xin chào nha và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau